Rồi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và ngày hôm nay thì bắt đầu lại cái số đi phỏng vấn mọi người ở trên phố đi bộ Thì mình đang có hai con của Nam đó là Dolce Gabbana Light Blue Forever và Light Blue Intense Và chúng ta cùng nhau xem xem là hai cái mùi hương này thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn nha Bắt đầu thôi à, Mình đang có hai cái mùi hương dành cho Nam ấy Mình muốn xin cảm nhận các bạn Không có sao đâu mà, đeo khẩu trang mà, sợ gì Người không sợ gì Đấy, và mình đã xịt ra giấy rồi Hai bạn có thể cầm, mỗi bạn mà cầm một tờ thôi Mình đã xịt ra giấy rồi Các bạn có thể ngửi luôn các bạn đổi với nhau xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn con ấy hả đây để mình xịt lại cho cái mùi này có thể dịu hơn mùi ừ, của quan trọng là mình thích mùi nào thôi không cần không cần là phải quá là hiểu biết về nước hoa quan trọng là mình thích cái mùi nào tại vì mình làm phỏng vấn nó khách quan đấy thì à, mình muốn hỏi xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn đây đây đây các bạn thích mùi hương nào hơn thích mùi này hơn thích mùi này hơn nhỉ bạn nữ thích mùi nào em thích mùi này hơn đấy à ok thì uh, đây là mùi bạn nam thích còn đây là mùi bạn nữ thích rồi mình cảm ơn hai bạn nhé rất là cảm ơn hai bạn anh đang có hai cái mùi hương cho nam ở đây anh là muốn xin là cảm nhận của bọn em thì em sẽ thích cái mùi hương nào hơn dạ. Đấy, anh đã xịt ra giấy rồi em em cứ cầm giấy đi anh đã xịt ra giấy sẵn rồi hai người ngửi xong rồi đổi cho nhau là mọi người thích cái mùi hương nào hơn thích mùi này hơn em thích mùi này hơn à? nhỉ thế còn bạn thế còn em này em thích mùi đấy hơn cái lý do vì sao em thích cái mùi hương này mùi này nhẹ vừa phải mùi này nó hơi nồng nhưng mà còn sắc hơi nồng này. à cái mùi này nó lại hơi nồng hả nó sẽ thích của em ờ à, thế con em là sao lại thích mùi hương này hơn thiên nhiên hơn đấy hả em cảm giác kiểu nó gần gũi hơn nhẹ nhàng nó vừa phải em à, ok thế đây là mùi hương mà em thích à, anh cảm ơn hai em nhá sorry anh em tại vì đoạn này mình bị mất mic ấy đoạn này thì mình uh, pin cái mic của mình mình bị uh, hỏng nên là nó bị mất tiếng thì mình sẽ sắp cho anh em để cho anh em dễ nghe ngoài mình cho bạn nam và bạn nữ ngửi cả hai mùi thì ờ, cả hai bạn ấy đều thích con Lime Blue Intense tại vì các bạn bảo là mùi nó dễ chịu hơn nó không bị nồng bỏng thế thì ờ, ở cái phỏng vấn hai bạn này thì Lime Blue Intense lại giành chiến thắng đây đây đây chính là lúc mà tôi ưng nhất cái đoạn trong video này tiếc là tôi lại vẫn vẫn bích anh em ạ tại vì sau khi phỏng vấn ba này bạn này xong mình còn xem lại mình mới phát hiện rằng là mình vẫn bích đấy cái đèn đang nháy nháy ở quần kìa thì nó có một cái cục nữa ở trên cái phần máy nhưng mà cái cục ở trên phần máy thì nó mất tại vì bạn camera men của mình cũng là người mới nên bạn không để ý lắm đấy ba bạn này thì uh, phỏng vấn ba bạn thì có hai bạn thích mùi của light blue phiên bản uh, forever còn một bạn đấy đây là bạn áo mặc áo hai dây này thì bạn ấy thích cái mùi light blue intense bạn ấy nói rằng à cái mùi hương này giống với mùi của X-Men Romano nên là bạn ấy rất là thích tại vì bạn ấy rất là thích cái mùi hương đấy